Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ dây quát nhé Và vâng, hôm nay đồng hồ dây quát của chúng tôi review giới thiệu với 500 anh em Và vâng, một mẫu đồng hồ dưới đất đến từ Hàn Quốc đang có mặt tại hệ thống đồng hồ dây quát của chúng tôi Và vâng, bây giờ cũng không làm mất thời gian của anh em nữa Chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một anh à, chị em nhé Rồi, đến với mẫu đồng hồ à đầu tiên thì à, đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế tôi nghĩ là không thể đẹp hơn nữa rồi vâng được thiết kế phần dial này là gồm có hai à, màu khác nhau Đấy, mặt được chia thành à, hai nửa khác nhau rất rất là lạ mắt luôn đây anh chị em có thể nhìn thì à, với thiết kế là hình à, vuông đấy hình vuông hơi bầu một chút đấy Những cạnh rất là đẹp luôn đó đây à, phần dây được thiết kế là hai màu trên là màu xanh à, ra trời và dưới là màu hồng nhạt đây đó thì à, ở trong mặt idol này cũng vậy thôi là cũng là một màu xanh da trời có nghĩa là để nó kéo màu lên phần dây này nhìn rất là yêu luôn à, số 12 3 6 và 9 là số là mã và ngoài ra là vạch số chất liệu thì à, em này vỏ này là thép 316L vâng dây là dây da bò thật luôn à, và mạ PVD màu vàng hồng đó, đây là phần khóa của em nó này cái phần khóa này khắc à, logo sắc nét của Zulus đây đó dồn dây này dây da thật luôn anh Nga chị em nhé này thương hiệu Lulus đây đấy thì à, mặt sau của em nó thì bao giờ cũng có cái tem chống giả của nhà máy luôn đây tem chống giả của nhà máy này Lulus đây vâng mã của em này nó là 1240B đấy thì hiện tại mẫu đồng hồ này giá gốc của em nó là đang là 989.000 và đang được sale còn 699.000 thôi có nghĩa là sale được 20% anh em nhé sale phải là 20% rồi anh em Vâng, còn đây là các thông số kỹ thuật này à, xuất xứ ở đâu này đấy nhà nhập khẩu và phân phối đầy đủ các thứ cho anh chị em và có các à, khuyến cáo à, hướng dẫn sử dụng cho anh chị em ở đây thì ở đây là một mẫu đồng hồ tôi nghĩ là rất là rất là trẻ trung à, thì hiện tại em nó hiện tại đang có ba màu đây đây có ba màu cho anh chị em lựa chọn thì hôm nay thì tôi giới thiệu một mã đồng hồ nó chỉ là khác màu thôi đây thì à, trên ba mẫu này thì là gồm có là đây à, một là em này là mặt đỏ đô đấy phần bên dưới là màu à, ở ghi nâu đấy rất rất là lạ mắt này đấy, dây màu đỏ này nâu kết hợp với nhau tôi nghĩ là không có gì đẹp hơn thì trên cái phần gối này còn có chữ này fantasy đó rất là thời trang và rất là chất lượng luôn fantasy ba mẫu đều bảy ba em này đều là fantasy hết này fantasy hết thì nó đều là một mẫu thôi cho nó không khác nhau gì cả thì cái mẫu thứ hai ở đây thì ta có thể xem đây mẫu thứ hai này thì được thiết kế là đây phần trên là hồng đấy phần dưới là màu bạc luôn còn màu bạc thì đi một phần dây trắng ở dưới thì à, mẫu đồng hồ này tôi đánh giá rất cao mà từ gian hàng của chúng tôi bán mẫu đồng hồ này cũng rất là chạy luôn bởi vì là mẫu đồng hồ này là được thiết kế nó rất là trẻ trung và năng động đấy, rất trẻ trung và năng động và lên tay thì tôi nghĩ là quên sầu luôn quá đẹp luôn đấy quá quá là yêu luôn về cái mẫu đồng hồ này à, hiện tại là mẫu đồng hồ này cứ về là hết hàng anh em cứ về là hết hàng luôn bởi vì mẫu đồng hồ này thứ nhất là nó rất hạt rẻ đấy. thứ nhất là em nó cũng rất hạt rẻ thôi mà mà mà lại thứ hai nữa lại là thiết kế tôi nghĩ là quá đẹp không phải lăn tăn cái điều gì ở em này nữa đấy đây giá 699.000 thì quá là rẻ rồi giá đang là từ 989.000 mà à, giảm giá xuống còn có 699.000 thì quá rẻ rồi tôi nghĩ là không còn gì rẻ hơn à, bằng một nồi lẩu là anh chị em có thể là mua được một con đồng hồ đeo à, thoải mái ít cũng được vài năm mà nhiều nó phải đâu chục năm đấy rồi bây giờ thì tôi sẽ mời một bạn nhân viên ra đeo thử mẫu này cho anh chị em có thể để xem nhé gớm lên tay mình để xem là nó đi nào vâng bây giờ tôi sẽ gớm lên tay một bạn nữ bạn này thì đang là có 51 cân này 51 cân mà lên mẫu đồng hồ lên tay mẫu đồng hồ này quá đẹp đây anh chị em có nhìn này đó rất là long lanh rất là đẹp luôn rồi màu khác thế nào đây, màu nào cũng đẹp luôn màu nào cũng có cái hay của nó nó thiết kế ra thì chắc chắn là nó phải đẹp rồi Đấy, mặt rất là khỏe khoắn nếu bạn nào thích kiểu dạng hình vuông khỏe khoắn một chút thì tôi nghĩ là không nên bỏ qua mẫu đồng hồ này thứ nhất là được thiết kế hai màu dây và hai màu mặt khác nhau quá là đẹp và trẻ trung luôn đây sang đến mẫu thứ ba đó quá đẹp luôn thì trên màu xanh da trời và dưới là màu hồng đó màu tím hồng rất rất là yêu luôn à, rất trẻ trung rất là xinh đẹp Đấy. quá đẹp luôn ạ Vâng, thì à, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có à, một chiếc hộp chính hãng của Julius anh nha chị em này. Đây là một chiếc hộp rất là đẹp luôn. Đấy, chính hãng luôn. Thì trong bao giờ cũng có một cái quả bông để mà cài sản phẩm vào như thế này. Hoặc là để anh em có thể bảo quản đồng hồ khi mình không đeo. À, ngoài ra có sẽ một chiếc, chiếc túi. Vâng, đây sẽ có một chiếc túi như thế này. Đó, một chiếc túi này, của, của thương hiệu luôn, Julius này. Vâng, còn chế độ bảo hành của thương hiệu đồng hồ giữa lớt này thì nói chung và mẫu đồng hồ giữa lớt này nói riêng thì được sẽ được làm đây thì là được thay dây miễn phí một lần trong vòng là một năm và được bảo hành về máy là 12 tháng và thay pin miễn phí trọn đời thế cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm khi mua đồng hồ giữa này thì à, đây thì ở đây có một cái tem à, bảo đảm chính hãng cho anh em đấy khi anh em mua thì có thể là cào cái lớp bạc này ra và điền các thông số thông tin vào và gửi à, mã số tới 8077 à, để xác thực là đây có phải hàng chính hãng hay không vâng mà anh em mà vẫn bảo đây là hàng nhái hàng giả chúng tôi sẽ đền cho anh em gấp 10 lần luôn vâng à, ngoài ra thì đây sẽ là có cái chính sách bảo hành của em nó này Đấy, các thông số này có trung tâm bảo hành đầy đủ đây cho anh em cho nên anh em hoàn toàn yên tâm khi mua đồng hồ dưới tại hệ, hệ thống đồng hồ dưới quát của chúng tôi anh em nhé thì à, trên ba mẫu đồng hồ này thì anh chị em xem là ưng được cái mẫu nào đấy